À, chào cả nhà nha à, hôm nay à, mình chia sẻ đến cả nhà là ở miền Tây à, mua đồ à, tươi nha cả nhà thì à, đồ tươi á, thì mình mua như là rau cải rồi cá thịt rồi khoai à, lan rồi củ rồi các thứ à, thì phải xã mình đi ra phía sau để à, mua đồ ha thì à, mình đi à, tìm uh, mua cái gì để uh, về nấu canh ăn ha là khoai lang gì chiên cũng được đó rồi xe chở đồ tươi là tới nhà giờ mình mua cả nhà ơi giờ có à, anh này anh bán đồ tươi có bán khóm bán hành rồi, mua khoai lang quá không khoai lang thì lựa khoai lang đi ở miền tây mình à, mua mua mua đồ á bây giờ là à, cờ chở lại tới nhà mình ra mình à, mua mình lựa cả nhà này đâu phải lan đâu lựa phải lan sao đâu phải lan trắng này ký nhiều vậy dạ, phải lan trắng ký hai chục mua cũng được á ăn cũng ngon Thì mình chia sẻ cho cả nhà là mua mua đồ tươi mua khoai mua củ ở miền tây nha bán dưa leo rồi bán ờ, mớp bán đủ thứ đồ luôn nè có cơ ờ, bóc cải nữa em có mua mua gì em mua mua mua, mua khoai lang với mua gì nè em cam hả ờ mua cam uống đi ừ. cam này cam sành đó không anh cam gì cam đường hay là mà cái mà không phải cành thiệt thôi dạng như mà nó gần như loại hai rồi loại hai phải không nó không có thiệt nó, nó lai lai đấy phải không giống như gần cam vạt đó cái cam này là nó một ký là mấy ngàn một cam một cam cam cam sành là ký ba mấy ngàn đúng không dạ. em lựa cam đi lựa, lựa cam uh, ờ, có ổi mua ổi à. đi qua mớp này mớp gì mà trái nó, nó, nó không giống như mớp mình đó hả mớp này mớp gì trái nó không giống ờ, mớp mình ha không biết ờ, ờ, nội lựa dưa leo hả nội lựa dưa leo nè à, mua ký không ký ký này không biết nhiêu tiền nãy mà nội có hỏi nhiêu tiền không 15 ông nội mình đi đang à, làm cỏ cả nhà này đang sửa lộn trước sao mà dưa leo bữa nay không không đẹp rồi à? thấy là anh đi đường nào đi qua đây đi, đường bên đây hay gì nghe nói cái lỗ nè à, bên xua đũa chạy qua à? con đi đường bên này chạy bên đấy được ờ hình như là anh bán bên ờ, chỗ ờ, chỗ chạy cưa đó phải không dạ, à. dư thì bớt ra có mua ổi không đâu ổi đâu ổi đâu coi coi ổi này được bịch ổi rồi ổi này được bốn trái hả ổi này không hộp không hộp hả dạ, cái này chắc hơn ký cái này lụ hay gì ờ, được ký không cái đó được ký không ờ, con ờ, con của thiếu bà mới nè dạ, cái này ký mốt nè lấy ra thì nó không đủ ký ngày 16 nè nãy này lụ hả có con gì trong này luôn nè con cào cào, à. lụ trời trái lụ này, này chứ ngon lắm nha à, ở miền tây mình đó thì à, mua đồ à, bây giờ đi chợ khó khăn lắm ha cả nhà ơi bây giờ người ta chở đồ lại à, mình mua và mình à, có khoai lang rồi nè đâu khoai lang đông chút xíu đó mình vô mình à, sắc ra mình à, luộc hay là mình chiên gì ăn cũng được nha mua ớt nè hả ờ mua quên là em mua ớt đi giờ mình còn chanh không hết thì mua thêm ớt nhỏ bự Quớt luôn. Rồi, chạy ra à, mưa luôn. Ôm luôn. Rồi à, bây giờ đi vô đi, vô mình à, khoai lang này luộc ăn ha. Hết chiên. Rồi à, đây là khoai lang hồi nãy à, mình mua nè cả nhà đó khoai lang à, trắng thì à, khoai lang này á, là mình à, chiên nha mình chiên bọt nha một ký hồi nãy là mình mua là hai chục ngàn một ký thì họ đem tới chỗ luôn giờ mình cọt khoai này ra nha cả nhà khoai lang này chiên ăn này cũng rất ngon á hồi nãy là mình mua một ký lô, đó, được một củ rồi ha, rồi mình được ba củ trái cái miếng nhỏ dài vậy đó. phay ra miếng mỏng sắt hết luôn mà để mình chiên hay là, là... hết đi rồi chiên luôn một, lần ha ừ. ủa sao mình không để miếng bự mình chiên luôn mà em sắt làm hai luôn vậy em miếng nhỏ ăn ngon ừ, nó đẹp à, sắc miếng nhỏ dài dài dễ ăn hơn ha ừ cái nó bự quá mình cũng khó ăn mình sắc miếng nhỏ nhỏ thôi đó mình sắc mình miếng dài dài vậy nè chút nữa mình pha bọt mình chiên luôn ha em chiên em à, chọn cái này bao nhiêu bọt vậy em đây là hai trăm rưỡi gram bọt nè Rồi, chút nữa em bỏ đường vô ha đang lấy câu đường sẵn rồi đây là mình à, khỏi à, đông ha vừa thôi mình quay bọt vừa sạch sạch là mình nhúng tay mình chiên được rồi phải không ừ. quậy cho nó đặc đặc bọt rồi đang làm khoai chiên cả nhà à, khoai lang chiên nha cái này mình bỏ đường vô rồi mình bỏ gì vô nữa không em bỏ miếng nước màu vô có nước màu đó hả ừ. ngồi đây cái này là bột gạo bột gạo xe đét hồi nãy mình lấy ra đây là khoai nó còn khô vậy mới được đúng không ừ. là mình bỏ đường vô là nó lỏng ra gì mình bỏ đường vô lỏng ra này mình cũng lường thôi phải không lường lường cả ba muỗng ba muỗng đường chọn tiếp trộn lên là nó nhão bọt ra lấy nước màu lỏng rồi không lỏng rồi nè cho miếng nước mèo vô nữa mình không để nước màu được không để vô cho nó có màu chiên nó đẹp rồi để vô là có màu ờ, vàng vàng đúng không ừ rồi dầu nó à, nóng nó sôi lên nha cả nhà bắt đầu à, chiên à, khoai. nha bỏ khoai vô bột này. à, ờ, giờ em bỏ vô đi Đó. này là bỏ vô là mình chiên một lần hay là mình chiên rồi mình vớt ra mình chiên lại cái này chắc chiên hai, lần, lần hai lần là cho áo bột cho nó nhiều ha rồi áo bọc vô khoai xong thì mình chiên bánh nha chiên bánh khoai Đó. cái này thì mình chiên một lần cũng được hai lần cũng được mình nhúng nếu mà mình thích ăn bọc nhiều thì mình nhúng vô thêm còn mình chiên một lần thì cũng vẫn được nha không phải như ờ, khác hơn khoai à, chuối chiên này là khoai lang chiên bột món ăn ngon miền Tây làm video chia sẻ cho cả nhà à, cuộc sống à, ở miền quê Cà Mau này là mình chiên bao lâu nó chín em 15 phút có 15 phút hả khoai này mình chiên cái bột áo áo ngoài á, trong nó bột bột ăn ngon ha bỏ vô chiên tiếp thôi nó có dính không có dính như bánh chuối chiên không không, dính luôn ha Đó, chiên chiên khoai vậy. ủa em nãy là em bỏ vô hết luôn hả bỏ vô chiên lần hết luôn chiên một mẻ này nè rồi chút chiên mẻ sao cho hết luôn à. vậy là còn cái này là mình chiên lần nữa là hết luôn rồi phải không ừ. à. cái này cũng ờ, gần dĩa vàng chưa vàng rồi rồi vàng thì ờ, lấy bánh ra bỏ ra đây luôn hả ừ. ừ. bỏ ra vậy luôn ừ. khoai chiên nha hoa chiên hoa lan chiên Rồi cái đó là còn bọt lại làm hết luôn phải không? Ừ. Còn lại nhiều bọt đây làm hết luôn. Mình chiên à, còn ít khoai nữa là hết rồi cả nhà ơi đó thì à, đây là cái gỗ khoai à, lan chiên nha chiên ra được ừ, bao nhiêu đây thì à, mình chia sẻ đến cả nhà món khoai lang chiên đến đây là hết nha chúc cả nhà vui vẻ và nhiều sức khỏe cũng rất mong là cả nhà đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần của mình nha và mình xin kính chào và hẹn gặp lại à, cả nhà video tiếp theo nha